ở cùng quê với anh á ủa vậy hả em ở tiền giang ở đâu ở cái lậy. em ở cái lậy hả trời ơi gần sát bên anh luôn em tự nhận xét mình là người rất là trung tình anh trung thủy hả dạ em tự nhận xét mình thôi còn người khác thì em không biết ạ nhưng mà bạn trải qua có mối tình nào chưa hai mối tình rồi anh một mối tình là vào cuối năm cấp 3 và vào một mối tình thì cuối năm đại học ạ tất cả là bị bạn gái bỏ hết anh bạn vẫn trung thủy dạ còn trung thủy với người yêu cũ không anh không em ngày xưa thôi bây giờ hết rồi gì qua rồi thôi chứ đúng không dạ dạ đúng rồi <laughs> Em xin chào anh Quyền Linh Ngồi xuống, ngồi xuống Xin chào chị Cát Tường Em là Cáo Thuộc cung Kim Ngưu và sinh năm canh ngọ Tên dạ. gì bạn? Em là Cáo anh ơi Cáo hả? Dạ Thiệt không? Dạ thiệt Cáo là tên Cáo luôn hay Cáo là biệt danh? Dạ biệt danh hả? Thế còn tên thiệt là cái gì? Dạ tên thiệt em Chùm nho <laughs> Cáo là chùm nho hả chị? Ừ. Chùm nho chắc để bạn bên kia đi <laughs> Em tên thiệt là Nguyễn Hữu Hoàng Thi Hiện nay em đang làm chuyên viên ở một trường đại học chuyên viên gì em dạ chuyên viên ở phòng hợp tác quốc tế ở một trường đại học ạ à. À, em bao nhiêu tuổi? Năm nay 25 tuổi 25 Dạ Thi 25 tuổi đúng dạ. không? Biệt danh là Cáo Dạ, cảm Rồi, chị bây giờ mời Chùm Nho Mời bạn Nam Dạ, em xin kính chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ, à. chào tất cả quý vị khán giả Em uh, tên là Nguyễn Thanh Dân, em năm nay 27 tuổi Hiện em đang là nhân viên thiết kế cho một công ty xây dựng à, Bạn đã nghe cái bạn kêu giới thiệu chưa? Dạ, có nghe bạn là cáo hay là sói gì đó anh. <laughs> Bạn thích cáo hay sói? Dạ, cáo sói gì cũng giữ như nhau nên em thích hết Em thích người giữ anh Ủa thích người giữ kỳ vậy? Tại vì em cũng khá là hiền nên là tìm một người giữ hơn mình để cho nó dung hòa lại đó anh bạn sẽ giới thiệu tự giới thiệu mình với cô gái bên ấy à, những cái ưu khuyết điểm của mình đi em tự nhận xét mình là người rất là trung tình anh chung thủy hả dạ em tự nhận xét mình thôi còn người khác thì em không biết ạ nhưng mà bạn trải qua có mối tình nào chưa hai mối tình rồi anh một mối tình là vào cuối năm cấp 3 và vào một mối tình thì cuối năm đại học ạ à. tất cả là bị bạn gái bỏ hết rồi bạn vẫn chung thủy dạ. còn chung thủy với người yêu cũ không anh không em ngày xưa thôi bây giờ hết rồi gì qua rồi thôi chứ đúng không dạ dạ đúng rồi chị à, bây giờ hỏi cáo nè dạ nhìn cáo rất là cá tính thế cáo có những cái ưu điểm và khuyết điểm gì em giống như một quyển sách vậy chị chị đọc chương sau thì chị phải lật lại chương trước chị đọc tại vì chị không biết là con nhỏ chương sau có giống như nhỏ chương chương trước không đọc sách vô ta đọc từ đầu ai đọc chương sau <laughs> tại vì chị đọc từng chương từng chương thì cái chương sau của em nó hoàn toàn khác với chương trước luôn hình như em có nhiều hệ trong người lắm chị em là người phức tạp á <laughs> cũng không phức tạp lắm đâu anh cũng dễ dễ hiểu lắm nhưng mà để đạt được cái trình độ dễ hiểu đó thì cũng cần một cái người có tâm một xíu chứ hồi hộp có cũng không hiểu không nổi đâu anh ơi chết chưa em có tâm mà anh em có, có tâm, tâm không nói gì với cổ đi để cổ chém quá vậy sau này anh sẽ cho em biết là anh có tâm hay không hỏi khai thác một kỹ một chút xíu về cái ưu điểm khuyết điểm của mình dạ khuyết điểm là phức tạp hồi nãy bạn trai cũng nói là phức tạp rồi đó mà bạn nó không phải phức tạp dạ thì ưu điểm là thú vị đúng nhưng mà khuyết điểm là phức tạp thú vị đó là bạn nói chứ bạn chưa đặt vô cái tâm người ta có nghĩ bạn thú vị hay không đúng nhưng không? mà ai cũng nói em thú vị hết chị à, cũng hy vọng là bạn trai bên kia sẽ thấy bạn thú vị thú vị không em thấy thú vị rồi chị ờ à, thú vị rồi cái gì mà có phức tạp là thú vị hết chị <laughs> bạn thích những điều gì ở người phụ nữ ừ. không thích điều gì mẫu con gái mà em thích là một người phải vui vẻ hòa đồng anh và biết quan tâm chia sẻ với mọi người xung quanh à, đặc biệt là biết yêu động vật và yêu cáo không bạn cáo nè cáo dễ thương nè Ủa, tại sao phải biết yêu động vật dạ em nghĩ tại vì người mà yêu động vật thì thường người ta có cái tâm nó lương thiện anh nghĩ phải quan điểm của em còn là ta không vậy. yêu động vật ta không có lương thiện không không em em nghĩ là người yêu động vật thì cái tâm người ta nó lương thiện hơn những người mình khác một chút à. dạ là không thích gì phụ nữ à, em không thích con gái quá ghen anh ghen ở mức cái vừa vừa thôi ghen cỡ nào là mấy là vừa vừa ghen đủ xài thôi em nhưng mà lỡ đối với em cái chuẩn đủ xài là tới đó mà đối với anh cái chuẩn đủ xài là tới chỗ khác thì sao tới chỗ khác là tới đâu em thì ai biết gì chuẩn đủ xài của anh nói chung cái cặp này người thì phức tạp người thì rắc rối <laughs> bây giờ hỏi gì à, nè bình thường cái sở thích mình á mình hay làm cái gì sở thích của em á là nói chuyện với gấu bông hoặc là nói chuyện một mình chuyện mình là nói chuyện sao ví dụ bạn đang ở mình đi bạn nói chuyện dạ ví dụ như mà em đi ngoài đường đi hôm đó là đang có một ừ, vấn đề cảm thấy tức lắm mà không nói được Ví dụ trên đường về em sẽ đeo khẩu trang không phải để che bụi đâu mà để mình nói chuyện tại sao lại nói tôi như vậy tôi đâu có làm như vậy đâu mà tại sao lại nói tôi như vậy lần sau mà làm như vậy tôi sẽ không làm như vậy nữa mà tôi sẽ lại nói như thế này tức là em sẽ suy nghĩ ra một cái kịch bản hoàn hảo và mở miệng ra nói luôn hay là chỉ suy nghĩ trong đầu thôi em nói luôn chị rồi suy nghĩ luôn. trong đầu ức chế lắm chị à, có nghĩa là nói, lần sau tôi tại sao lại đối xử với tôi <laughs> không có làm gì tại sao nói cho mình lại như vậy đó dạ em rồi em suy nghĩ là nếu như lần sau mà cái chuyện nó diễn ra như vậy nữa thì em sẽ nói là y chang những cái chuyện em đã suy nghĩ luôn mà 25 năm rồi không có khi nào mà cái chuyện nó lặp lại chứ những chuyện gì mà người ta đã chửi em qua rồi thì như qua xong hết luôn chị cho nên là em xả ra cái em nhẹ bớt đúng không không biết có nhẹ không nữa nhưng mà nhiều khi như thế giống như bị tâm thần vậy chị có một lần là đang đầu đèn đỏ nó lớn quá cái xong anh anh chạy xe kế bên nhìn em cái em nhìn anh đó cái đèn chưa xanh mà anh chạy mất tiêu cái đèn đỏ đỏ cho em cũng quay qua hỏi anh sao anh nhìn em chắc lúc đó em quen ảnh rồi tiếc quá ha tiếc ghê luôn á chị còn khúc mà ngồi nói chuyện gấu bông là nói sao nhà em nhiều có bông lắm rồi thì em sẽ đặt tên cho nó là sicula nè phèn la nè mi la gì đó nói cái gì với nó trời sao bữa nay cưng ở nhà có một mình vậy cưng có buồn không rồi vậy hiểu rồi đó vậy hiểu rồi đó đó là lý do là là tại sao mà em lại đến với chương trình đó chị em có muốn anh làm gấu bông cho em không em nói chuyện với gấu bông đủ rồi bây giờ em cần một người để em nói chuyện thôi người đó có thể nói chuyện lại với em nãy giờ nghe bên kia nói chuyện một mình nói chuyện với gấu bông có sợ không bình thường nói thật là em cũng ờ, cũng hay nói một mình giống bạn nữ bên đó đúng hệ luôn nhiều khi em đi à, ví dụ bạn em chở em nhớ lại những cái ký ức cứ rồi em em không tính phát ra miệng nhưng mà tự nhiên cái mình nghĩ hồi cái tự mình nói hồi nào mình biết luôn hai người này dắt về nói bóng nói gió nó phong long không ông này dạ. cũng hay á dạ. lạ nha hỏi ai cãi nha ông chưa bấm đèn xanh đèn đỏ hết trơn tôi chạy trước rồi đó <laughs> đúng hệ với em rồi đó cô gái này rất là ấn tượng xem bằng thế nào À, chào em Dạ em chào anh Nhìn uh, rất là dễ thương, rất là xinh đó chứ Dạ cảm ơn anh Nãy nghe nói chuyện rất ấn tượng với cách nói chuyện của em Đúng là cô gái ca tính Em ở cùng quê với anh á Ủa vậy hả? Em ở, ở Tiền Giang Ở đâu? Ở Cái Lậy Em ở Cái Lậy hả? Trời ơi gần sát bên anh luôn <laughs> Anh anh anh anh, anh quyền lên Em cũng ở Tiền Giang nè anh Bên Tiền Giang nữa hả? Em em gốc là Quảng Ngãi nhưng mà ba mẹ em sống ở Tiền Giang mười mấy năm rồi Em à, ở dạ. Cái Bè Cái Bè rồi, dạ. anh ở giữa Dạ Có gì đừng ghét cho anh nha <laughs> dạ bây giờ hai người nhìn nhau để cảm nhận xem gấu bông hay gấu lông kéo màn lên các bạn có hai phút để trò chuyện với nhau hai phút bắt đầu dạ em chào anh tặng em cảm ơn anh à, gặp anh ở ngoài à, có gần giống như cái hình ảnh mà lúc nãy bên kia em tưởng tượng đâu hồi nãy em không có tưởng tượng ra mặt anh sao đẹp trai không chắc cái chữ chắc đó là nghi ngờ em em có thích đi phượt không cũng có nhưng mà hồi trẻ thôi ủa bây, bây giờ, giờ già rồi hả bây giờ già rồi cho nên không thích đi phượt nữa em không chịu được nắng gió à, đi thì đeo khẩu trang chùm mang mắt kiến vô tại vì anh rất là thích đi phượt à, anh công việc của anh nó rất là áp lực nên là vào thứ bảy chủ nhật thì anh hay đi chơi mấy tỉnh gần gần như vũng tàu tây ninh nữa mấy tỉnh đó em đi hết trơn rồi không anh đi anh đi nhiều lần chứ đâu phải dạ. là chưa đi đâu dạ bình thường là em thường đi chơi ở đâu hồi còn trẻ á à, hoài hồi một năm về trước á anh thì em đi chơi nhiều lắm chỗ nào vui là em đi chơi à thí dụ như em mở mắt ra em nghĩ là hôm nay mình phải đi du lịch thì em sẽ coi coi em thấy là em đi xa được hay đi gần được và em chọn này một tỉnh thì em coi đi coi như thôi. là giờ hòn coi hòn đạo quá không không có đến nổi vậy đâu anh tự nhiên em thích thì em đi thôi nhưng mà giờ em già rồi thì cho nên em chỉ ở nhà thôi anh em ở nhà em chơi với gấu rồi à, em có có câu hỏi nào muốn hỏi anh không cho điểm từ 1 đến 10 thì trong tưởng tượng của anh với bây giờ anh nhìn em cái sự khác biệt đó là bao nhiêu điểm anh nghĩ là khoảng 8 điểm là khác đến 8 điểm lận luôn hả tức là em chỉ có được có hai điểm mà anh anh tưởng tượng trong đầu nhầm rồi ý anh nói à tức là, anh, anh chẳng em được 8 điểm đúng rồi đúng rồi nào giờ em không có được bao giờ được 8 điểm hết trơn à... tại hôm nay anh thoải mái một chút 8 điểm cao chứ không mình hả em, em thật lòng mà em thoải mái anh em là cáo nhưng mà em, nhưng mà em hiền lắm anh em không có cấu xé đâu như anh anh nói thật đi tối hôm qua anh có ngủ được không ngủ ngon không sao sao lại hỏi câu đó tại tối hôm qua em không có ngủ ngon <laughs> hôm qua anh ngủ rất là ngon đó là bây giờ anh thoải mái mới nói thật là cho em 8 điểm tối hôm qua em hay suy nghĩ về ờ, hôm nay cho nên ngủ không được ngon vô một câu cuối cùng tình yêu nè tình cảm nhấn nút nè lẹ anh chỉ hỏi câu cuối cùng là em nhìn tổng thể về tất cả mọi thứ em thấy anh như có thể là một cái bài vai cho em đưa từ được không cũng nam tính chắc chắn cũng tự tin có đầy cho mấy điểm bảy điểm bảy điểm hả không anh thua em cũng được không sao rồi quyết định suy nghĩ bấm nút hay không bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không gấu bông hay gấu lông con cáo hay chùm nho ba hai một hết thời gian bạn nam đã nhấn nút tại sao bạn nữ lại không nhấn nút chắc tại phạm đúng trọng hay sao anh suy nghĩ ra mất suy nghĩ suy nghĩ bạn có tiếc hối tiếc vì điều đó không dạ tại vì sau chương trình này tụi em cũng có thể làm bạn mà đúng không anh tôi có câu lạc bộ à, fanpage bạn muốn hẹn hò các bạn sẽ gia nhập vào cái câu lạc bộ đó để cùng tìm hiểu với nhau chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống dạ, cảm ơn em cảm ơn chương trình ạ à. À, và đây chương trình cũng có à, hai phần quà gửi cho bạn đó là nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Dạ, cảm ơn. Hai bạn. <laughs>